Hey, yo, xin chào bạn đã channel mình nha, mình là Jackie đây. Xem mấy bạn có xem mấy bạn có xem xong video mới của mình đấy thì mình sẽ up video này lên này luôn nè. Thì mấy bạn sẽ thấy là mình đã mua một con ạ ở trên demonstore.shop đấy của BT Gaming mua con này nè. Đó. Thì mình làm gì? Cho bạn luôn. Mình cho bạn luôn nè. Đó mấy bạn xem đó mấy bạn cho thủ copy uh, copy đi nhá. Mấy bạn cho thủ copy đi mình sẽ để tầm một phút nha mình sẽ đợi các bạn cho tụi cấp đi nha, ok rồi giờ thì mấy mình như đó rồi chắc mấy bạn nên đủ rồi ha ok giờ mấy bye bạn nha và xem xong video này mấy bạn vẫn mấy bạn đừng quên hãy cho mình một, like và subscribe nhấn vào cái chuông để mà ủng hộ mình có thêm động lực làm video tiếp theo và và cho và và gì ta chết bạn à, chết rồi mấy bạn vừa quên rồi à và nhớ nhấn vào cái chuông để thông báo sớm nhất từ kênh youtube của mình nha và mấy bạn cho mình xem lại nè đó ok nha giờ thì mình off rồi giờ mình off này luôn đây bye bye